anh em mình giao lưu tí bộ môn ba cây nhỉ ok chia bài sẵn không Chị, à, ờ, ờ, ờ. chia bài sẵn không à, chơi thôi à. chơi luôn nhá lần đầu to lần chưa à. 5 lít nhá đóng cửa 5 lít 5 lít đấy một điểm <laughs> một điểm này kém nhỉ tiền một điểm năm năm lít 90 ngàn ra đi em ép luôn nhưng là đóng cửa à? đóng cửa mười điểm này nhân đôi đây nhân đôi à? 8 điểm còn thua căng hết nhà tiếp bao nhiêu sáu sáu anh đi đánh bao nhiêu triệu tám điểm thêm triệu nữa cả ui giời căng thế vậy nó thích chứ ra đây chị em mỗi một triệu này Để dạ, rồi bao nhiêu một điểm một điểm chết đi chẳng mấy chí mà lại đầy điểm triệu 2 triệu rồi đây đấy cắt kẹp luôn nhất luôn bảy điểm bảy ăn đi triệu rồi triệu đánh luôn hai triệu tiếng này hai triệu tiếng này nhận luôn bao nhiêu nhân đôi nhân đôi à? đây 9 điểm này nhé đấy đặt chưa đi 4 triệu tiền coi như là ăn từ nãy giờ là thua mất luôn rồi đấy <coughs> cắt à cắt đi cái thoải mái đảo biết thoải mái ok đánh cái này 2 triệu to nữa lên cũng nhận 2 triệu thôi xuống 2 triệu báo mua năm điểm năm điểm chết đi năm điểm chết rồi 10 điểm hai triệu nhá cắt tiếp nhỉ nào chè cắt thoải mái một loạt bốn triệu thế này đánh gấp đôi luôn nhớ không nhớ 6 điểm 10 điểm ui giời rồi bốn triệu à là tám bốn triệu là tám đúng không chỗ này bảy này cửa nhá cửa đi bảy điểm bảy ăn đi này rồi này cửa à, à chưa là con cuối nhá xuống tiền rồi này 2 triệu nhận luôn tên bài 6 điểm 6 điểm 9 điểm Ui. Ừ. Trời gì Cái đi Tám rồi 3 triệu cái này 4 triệu đi 4 triệu nhận luôn 8 điểm Nhân đôi đi Đèn thế nhở Đấy hả em ừ ờ, chưa Đủ chưa ờ, Đây Thêm một tờ 500 rồi đủ một triệu nhé ok thành mấy cái cuối to luôn này hết hết chỗ này nghỉ này mấy cái cuối to luôn kìa ok xuống bao nhiêu không nhỉ bốc ba lá là thì bốc đi một nhấn như này luôn xem nhân 3 đồng 2 nhân 4 ui giời <clears throat> nhân 4 lên mấy triệu thế này 5 triệu 5 4 20 triệu đủ không 20 triệu anh số này là bao nhiêu chỗ này là 10 em đến thêm 10 nữa đủ tiền không Ủa. cuối ạ đánh ngay tin cuối tôi nghỉ nhá nghỉ đây đâu còn tiền đâu mà chơi gặp ngay đồng hoa đúng không đừng đánh đúng tim to là gặp đồng hoa nghỉ nhá nghỉ nhá